em tiếng đưa trên dòng sông có điều năm ai buồn ai chờ ai bên bờ xưa ai chưa về ai còn đội mưa tiếng ai bay rộng rộng hò tiếng